to rất để tránh nhau Nhà cao cửa rộng, mặt tiền 4m, diện tích 45m2 nhân 5 tầng Nào cũng xem tiếp nhé Nhà được thiết kế với phong cách hiện đại lấy tông trắng làm chủ đạo Và đây là phòng khách Phòng khách được trang bị đầy đủ nội thất, có đèn chùm ở đây và ở đây Không gian phòng bếp được lắp sẵn đầy đủ, tủ trên, tủ dưới, một rửa Không gian trên tầng ngực phòng ngủ master siêu rộng phòng tắm riêng phòng sông hơi trong cùng một khoảng không gian đầy đủ tiện nghi hai phòng ngủ nhỏ trên tầng 3 cửa sổ thông thoáng nhà vệ tầng 3 cũng được trang bị đầy đủ thiết tiếng trời là ánh sáng cho toàn căn nhà Không gian phòng thờ trên tầng 4 Nhà rộng để làm gì? Để làm thêm căn bếp thứ hai ở đây chứ đâu Và nhà hướng Tây Nam Pháp lý sổ hồng đầy đủ, giá chỉ có 5 tỷ 2 Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ ngay với hết thương nhé